sau đây kinh sẽ nói về chiến lược nha các anh chị nha cho các anh chị rõ ràng hơn bây giờ dùng mấy cái xô rồi chúng ta chuyển qua chơi game đá banh nha các anh chị có thấy sân đá banh không ạ à? sân đá banh này đây giống như là một cái game gọi là mini game để chúng ta chơi đá banh vậy á là chiến thắng được bây giờ cái trò chơi về tiền bạc đầu tiên là chúng ta phải sao ạ à? có một cái quý khẩn cấp khẩn cấp nó chính là xô số 1 10 triệu thì cái quý khẩn cấp này nó giống như ông thủ môn mà Kim đã nói các anh chị giống thủ môn không chúng ta không thể thắng được nếu mà chúng ta không có thủ môn bên kia nó đá vô sao ạ à? thì chỉ có thua thôi phải có thủ môn đây là dự phòng là lá chắn cuối cùng của chúng ta tối thiểu phải có cái thứ hai là gì anh chị là một cái quý bình an quý bình an này là sao ạ à? là cái số số 2 số số 2 này nó là 6 tháng chi phí của chúng ta 6 tháng nó tương đương khoảng 100 đến 150 triệu tùy chi phí của mỗi gia đình nha các chị lấy con số để tượng trưng thôi có những gia đình có thể là 90 triệu nhưng mà có những gia đình nó phải tới 200 triệu nó tùy vào chi phí sống của mỗi gia đình và sáu cái thằng này à sáu cái tháng này nó tương đương với sáu ông hầu à, hầu về sáu ông hầu về này các anh chị thấy không có nghĩa sáu ông hầu về này mà đã cứng rồi ông thủ môn này cứng rồi thì xem như lúc này chúng ta đạt được sự gì à level số 1 là gọi là gì à? an toàn tài chính level số 1 là an toàn về tài chính rồi tiếp theo là cái quý cân bằng là số số 3 số số 3 này là có ba ông gì à? tìm về ba ông tìm về này làm ba chức năng thứ nhất ông này là sao à có thể dùng để tìm trả nợ nợ bao nhiêu chúng ta lấy ra chúng ta tạ trả nợ dần dần rồi cái ông họ à, tìm về bên bên cánh phải này thì sao anh chị là để mà tiêu xài dài hạn ví dụ như mua nhà mua xe ha, mua những cái tài sản mua những cái chi phí hoặc là để dành tiền đóng bảo hiểm hoặc là để tiền sao à? để mà lo cho con đi du học còn cái ông mà tiền vệ trung tâm chính giữa này thì ông dùng cho những cái gọi là đầu tư trung hạn ví dụ như bất động sản trung hạn hoặc là cổ phiếu trung hạn tài sản trung xa hạn để từ đó sao à ông rót những cái tiền này vào ông tiền đạo ông tiền đạo này nhiệm vụ của ông là ghi bàn để làm sao ghi bàn giống như là ông này chuyên môn để đi cày cày cho cái việc gì à là đa dạng nguồn thu nhập ông tiền đạo này đi đầu tư đi đầu tư đi xây hệ thống làm sao đó để làm sao có nhiều cái nguồn thu nhập phụ động và cuối cùng khi mà chúng ta có xây đủ một cái dàn quân đủ 11 người này rồi 11 cầu thủ này rồi thì bắt đầu chúng ta tiến lên cái việc tự do về tài chính giải quyết hết các nợ nần xử lý những cái chi tiêu về dài hạn như mua nhà mua xe cho con đi du học rồi sau đó có những khoản tiền đầu tư tích lũy cho dài hạn để đạt sự tự do về tài chính rồi các anh chị đã thấy được gì à thấy được lối bức tranh tài chính của mình chưa nếu rồi thì comment xuống bên dưới là rồi nha các anh chị và cái đảm bảo với các anh chị trước giờ các anh chị chưa bao giờ nghe được cái kiến thức này đâu khi mới sáng tạo nó trong vòng 3 ba ba ngày nay mà chưa có cuốn sách chưa có ông thầy nào dạy về cái gọi là chơi cái game đá banh này cả trong cái tài chính cả và bắt đầu là sao các anh chị à nó sẽ ra sách đấy bao nhiêu trong số các anh chị là muốn sở hữu cuốn sách gọi là gì các anh chị chiến thắng trò chơi tiền bạc à kinh viết thì comment xuống bên dưới là muốn à Kim viết sách nhanh lắm anh chị ạ. Kim viết sách trong vòng 1 tháng đến 2 tháng là xong một cuốn sách. Rồi. Rồi ok chị Tú Huỳnh chia sẻ rất tốt là chị Linh nói là rất dễ hình dung hay quá. Tôi muốn tôi muốn em muốn rồi có rất nhiều anh chị muốn rồi. Muốn thì sẽ có anh chị ạ. À. Tài chính nó rất quan trọng mà nếu mà ai đó đã tích lũy đã chích gọt cho chúng ta những cái bộ công thức để đạt tự do tài chính thì chúng ta cứ đi theo mà làm thôi các anh chị có thấy nó đơn giản giới thiệu một đứa trẻ 10 tuổi vẫn có thể hiểu được đúng không ạ mà bấy lâu nay các anh chị chúng ta vẫn cứ xào quần trong vấn đề về tài chính chi tiêu rồi rồi chi tiêu rồi để dành rồi lại tiêu xài này kia đúng không ạ nhưng mà khi mà chúng ta đã có chiến lược để mà chơi đá banh rồi có chiến lược để đá thắng cái trận chiến về tự do tài chính này rồi thì uh, dù nó có là con đường nó có là 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm đi chăng nữa nhưng chúng ta có lộ trình để đi rồi thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được tự do tài chính và nếu không có lộ trình không có chiến lược thì đi đến bao giờ mới xong các anh chị có đồng ý với kia về điều đó mà rồi ok các anh chị à khi mà chơi đá banh này chúng ta sẽ chia ra những giai đoạn nha khi mà các anh chị dưới 20 tuổi thì thời điểm này là sao ạ à? chúng ta còn trẻ chúng ta phải khổ luyện chúng ta phải đi học chúng ta phải có kiến thức kỹ năng kinh nghiệm để làm sao ạ à? chúng ta có một cái nguồn thu nhập cao cái việc mà các anh chị đang đầu tư cho con mình đi học hoặc là các anh chị đi học thì đó là cái cách để chúng ta gia tăng được kiến thức kỹ năng kinh nghiệm chung quy lại cũng là để gia tăng được thu nhập rồi từ năm 20 đến năm 40 tuổi được xem như là hiệp một của cái trận đấu này và cái thời điểm này chúng ta còn rất là trẻ đúng không ạ à? dưới năm 20 30 mấy tuổi chúng ta còn trẻ còn sung sức chúng ta còn làm việc được khả năng thăng tiến của chúng ta rất cao thì thời điểm này là đẹp nhất để chúng ta đạt sự tự do về tài chính nếu như chúng ta có kiến thức về tài chính ha các anh chị ha thời điểm này thu nhập cao rồi năng lượng cao rồi đầu nhưng mà các anh chị có những người lại dùng hết tiền để mua iPhone mua xe hơi mua căn hộ giống như ngày hôm qua Tim chia sẻ thì tất cả các cái nguồn lực đó tiền bạc đó hàng tháng phải trả góp xem như là họ mất sạch các nguồn lực không đủ cái gì à đủ họ không có tiền để mà đổ đầy số 1 số 2 số 3 số 4 thì nó rất là uổng phí đó lý do tại sao mà Kim bảo là nếu như các anh chị chưa có đủ tiền thì tốt nhất đừng có mua trả góp bất kỳ cái gì à khi nào có đủ tiền mặt thì hắn mua bắt đầu là sao và để có đủ tiền mặt thì chúng ta phải đầy cái số số 3 cái số số 3 để giúp cho chúng ta làm sao đi mua những cái điều đó nha chứ đừng đi mua trước và mua trả góp rồi đến năm sau ạ à? đến năm 40 đến năm 40 đến 45 tuổi là thời điểm này chúng ta giải lao thời điểm này nếu như mà cái cái hiệp 1 mà chúng ta chưa đạt được sự tự do về tài chính rồi thì chúng ta có 5 năm để ra chiến lược nếu như anh chị nào đang từ 40 đến 45 tuổi vẫn còn đang bế tắc thì lúc này chúng ta có thể xem xét lại công việc của chúng ta đang làm nó có hiệu quả hay không nó có mang đến thu nhập cho chúng ta không liệu là chúng ta có nên ra kinh doanh khởi nghiệp hay làm bất kỳ một công việc mới nhảy việc hay làm sao hoặc là tìm cách làm sao gia tăng cái vị thế của mình trong công ty để làm sao là tăng thu nhập lên chúng ta có 5 năm để chứng lại để suy nghĩ rồi sau đó là chúng ta vô hiệp 2 hiệp 2 từ năm 45 cho đến năm 60 tuổi là lúc này trước khi chúng ta về hưu á chúng ta chỉ còn lại có 15 năm để để mà sao ạ à? để đá cái hiệp 2 nhưng mà từ năm 45 cho đến năm 60 tuổi thường những người nào ở trong độ tuổi này phải có ít nhất là ba căn bệnh mãn tính về đau đầu về bao tử về gút về những cái căn bệnh về mãn tính nó sẽ giảm chất lượng sống sẽ giảm sức khỏe năm ngoài năm 45 tuổi nó không còn trẻ trai trẻ nữa như ngày xưa nó sức khỏe cũng giảm rồi chỉ có điều là chúng ta cái độ tuổi và cái sự già của chúng ta nó tăng lên thôi cái năng suất nó cũng giảm xuống thậm chí người ta sẽ cảm thấy rằng cái mức lương trả chúng ta cao nhưng mà hiệu suất chúng ta thấp đôi khi người chủ còn mong muốn là muốn sa thải chúng ta đi nữa do đó qua hiệp 2 mà các anh chị vẫn chưa đạt được sự tự do tài chính hiệp 1 chưa thắng thì qua là hiệp 2 phải cày rất là nhiều phải chạy nước rút nhưng mà lúc này sức bền nó giảm xuống rồi mệt mỏi rồi nhiều gánh nặng rồi nhiều cái khoản nợ rồi rồi con cái này kia nên suốt ngày chỉ làm để mà duy trì cuộc sống chúng ta sẽ quên đi những ước mơ 101 các ước mơ của chúng ta ban đầu quên đi những dự định mua nhà mua xe đi chơi đi du lịch lo cho con đi du học mà chúng ta chỉ mong muốn sao ạ à? sống làm sao sống cho nó qua ngày thôi qua tháng thôi rồi năm nào tết rồi cuối năm rồi bắt đầu là đi chơi du lịch hoặc về quê cứ nó cứ vòng tuần hoàn nó cứ quay đi quay lại giống như là cái anh bình ờ, anh bình an mà ngày hôm qua kim chia sẻ cho anh chị đó sống một cuộc đời vô nghĩa không đạt được sự tự do tài chính cả đời cứ phải chạy theo tiền bạc gồng gánh rồi đến giai đoạn thứ năm là sao ạ à? là khi đá hiệp hai rồi mà mình, chúng ta vẫn chưa thắng thì đến sao ạ à? đến hiệp phụ 1 là năm 60 đến 70 tuổi lúc này là chúng ta đã nghỉ hưu rồi nhưng mà công ty không nhận thì bắt buộc chúng ta vẫn phải sống vì thế chúng ta không có tiền lương hưu chúng ta không có cái số số 4 số quý hưu trí chúng ta không có quý hưu trí không có để dành không có tiền hưu để dành lương hưu không có mua bảo hiểm đi thì sao anh chị đến già rồi thì phải đi là bán vé số đi ba đi bán à, hàng rong vỉa hè và rất cơ hàng nhanh chị nha nếu như chúng ta làm sao thời điểm đó con cái chúng ta dù có lớn rồi nó sẽ lo cho vợ cho con cho chồng cho con cái cháu chắc của nó nó rất ít quan tâm đến chúng ta nha anh chị ha chứ đừng nghĩ là lo cho nó rồi nó sẽ lo lại cho chúng ta giống như bây giờ chúng ta đang có lo cho ba mẹ của chúng ta được hay không nếu như anh chị nào làm được cái điều đó thì thực sự ra kiên rất công phục có đúng không anh chị các anh chị bây giờ phải lo cho đến năm 60 tuổi đây nha chứ không mà cứ nghĩ là mình nuôi con mình rất thương con rất yêu con có bao nhiêu mình dành hết nguồn lực cho con rồi sau này nó lo cho mình không có đâu các anh chị à y như mình cái này ba mẹ của mình vậy mình có lo được cho ba mẹ mình không nên đừng có mà chủ quan đừng có mà chủ quan nha chết đấy rồi sang năm nên mức số 6 khi nói những điều này nhiều anh chị có vẻ hơi bị căng và buồn nhờ thấy một cái màn đêm u tối nha rồi đến năm từ 70 đến 80 tuổi là hiệp phục số 2 lúc này là giờ là chúng ta vẫn phải đi làm nhiều ông bà 70 80 tuổi ngoài kia vẫn đi xin ăn đi dọn dẹp già và khổ rất già và rất khổ rất đáng thương rồi các anh chị à có một câu nói rằng à, nghèo là vì thiếu tiền có đúng không anh chị có phải nghèo vì thiếu tiền đúng không ạ à? nếu đúng thì comment xuống bên dưới là đúng rồi thật ra Bill Gates có một câu nói rằng chúng ta sinh ra mà chúng ta nghèo đó không phải lỗi của chúng ta nhưng mà chúng ta chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của chúng ta và cái việc mà chúng ta nghèo không phải vì chúng ta thiếu tiền mà nghèo là vì chúng ta lười và không có kiến thức về tài chính các anh chị à các anh chị có thẳng thắn với Kim và nói với Kim điều đó là đúng không ạ à? đúng thì comment xuống bên dưới là đúng à lười là sao tại vì tối á, cái cuộc đời của chúng ta sẽ khác biệt sau sao à sau 8 giờ tối 2 tiếng sau 8 giờ tối nó sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta tại sao khi nói về điều đó tại vì sau 8 giờ tối là cái thời điểm mọi người vui chơi giải trí thả lỏng thư giãn nhưng mà Kim xin chúc mừng 33 anh chị em ở đây sau 8 giờ tối vẫn ngồi đi học vì tương lai các anh chị có hiểu không ạ à? sau 8 giờ tối nhiều người chơi tiktok youtube này kia đủ mọi thứ nhưng mà có một số ít tại vì sao ạ à? cái thiệp mà Kim mời ra trong cái chương trình này Kim gửi thông điệp ra hàng trăm người hàng trăm người tham gia chương trình này Kim dạy hoàn toàn miễn phí nha Kim cho đi miễn phí Kim gửi đi inbox cho hàng trăm người nhưng mà chỉ có ba hơn 30 người tham gia chương trình này à. là các anh chị biết rằng chỉ có 30 người là quan tâm vấn đề tài chính của mình chiến thắng trò chơi cuộc đời chiến thắng trò chơi tài chính ngồi ở đây học và cái thời gian từ 20 giờ cho đến từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối là thời gian cực kỳ quý nó tạo ra sự khác biệt trong tương lai vì thời gian đó chúng ta học chúng ta đọc sách chúng ta tìm ra cách để tăng thu nhập của chúng ta do đó nghèo không phải vì thiếu tiền mà nghèo là vì lười và không có kiến thức về quản lý tài chính cá nhân nha các anh chị nha rồi các anh chị sẽ thấy rằng có những cái ông bà 60 tuổi 70 tuổi các anh chị à, già rồi vẫn phải đi làm mặc dù rất thương nhưng mà rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề rằng những người này không có kiến thức về quản lý tài chính hoặc từ hồi trẻ khi ở hiệp 1, hiệp 2 họ đã không nỗ lực cố gắng để tạo ra thu nhập cao và giữ tiền một cách chắc chắn và đem đi đầu tư tất cả mọi thứ nó đều đến từ nhân và quả tại sao cái quả của họ đến bây giờ là như vậy cơ hàng khó khăn bệnh tật trong tuổi già thiếu thốn tiền bạc là do cái nhân ngày xưa khi ở hiệp một, hiệp hai họ đã không đáo một cách hoàn toàn hoặc là trước năm 20 họ đã không chịu chăm chỉ học tập không chăm chỉ làm việc không chăm chỉ làm sao cố gắng làm sao thu nhập tăng thu nhập các anh chị có đồng ý với kia về điều đó mà thấy những người 60 tuổi 70 tuổi 80 tuổi vẫn còn đi làm mình cảm thấy thích thương nhưng đó chính là cái nhân ngày xưa mà họ đang gieo họ đã không nghiêm túc với cuộc đời của họ nhưng ngoài ra thì kiên rất cảm thương cho những cái tình huống mà các ông bà mà gọi là bị tật nguyền không có đủ năng lực từ hồi trẻ họ đã có vấn đề về sức khỏe rồi thì đó là những cái số lượng người mà kiên không nói tới kiên chỉ nói tới những người khỏe mạnh từ hồi trẻ đi đi làm về là dành thời gian đã ăn nhậu rồi cuối tuần là đi chơi suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chi tiêu vui chơi giải trí họ không nghĩ được đường dài rồi các anh chị có thấy thấm thế những điều kinh chia sẻ không à thấm thế thì comment xuống bên dưới chữ thấm đi à thấm không à chín <laughs> cái chín cười nè <laughs> rồi các anh chị căng quá giờ chị Tú Huỳnh nè phạm chị Tú Huỳnh rồi rồi Thùy Linh rồi chị Thúy Nga đó là khuôn mặt đó là các anh chị đó là rồi nãy giờ chị à, chị Minh Hoài với chị Thu Hồng mọi người căng thẳng quá nhờ các anh chị chúng ta mở cam lên để kim thấy mặt các anh chị à, để chúng ta giàu có năng lượng nhờ rồi kim xem mà thống à thống à quá nhiều nhiều người thống quá ta <laughs> rồi ok các anh chị không sao cả vẫn còn kịp chúng ta vẫn đang ở hiệp 1 hay hiệp 2 đây à vẫn còn sức đá đúng không ạ à? một tin vui cho các anh chị là ông chủ của KFC thất bại và gọi là không có được thu nhập sống trong nghèo khó đến năm 65 tuổi ông ta bắt đầu giàu có và trở thành triệu phú khi mà có được cái công thức gà rán KFC do đó làm giàu quản lý tài chính không bao giờ là một nha anh chị đó là một tin vui nha anh chị nha một tin vui là đến 65 tuổi chúng ta vẫn có thể làm giàu được hiện tại Donald Trump này kia hoặc là đã là bảy mươi mấy tuổi rồi vẫn chiến đấu để làm tổng thống vẫn cố gắng kiếm tiền hàng ngày rồi tỷ phú Warren Buffett 92 tuổi ông ta vẫn sao à, cực lực đi làm giàu mỗi ngày ông ta vẫn kiên trì để lấy số tiền đó mỗi năm 5 tỷ 10 tỷ đó ông ta đi làm từ thiện do đó cái việc mà chúng ta lao động kiếm tiền là cái việc mà cả đời là cái việc mà chính chính đáng nên đừng có sợ là bây giờ đá muộn này không có gì là muộn đâu bây giờ được học trong chương trình này được khai sáng về con đường rồi thì chúng ta cứ thế mà đi thôi